Xin chào tất cả những anh em nào mà đang chơi bộ môn tài xỉu nhé đặc biệt là những em nào mà đang làm tay cái thì ờ, video này này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một trong những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi đang độc quyền sở hữu những cái bộ hột này là do chính tay tôi làm thì cơ sở tôi là sơn tài xỉu ở bên xe miền tây thì ờ, cái video này tôi ờ, xin phép được giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà tôi tâm đắc nhất từ trước tới giờ trong những cái bộ hột tài xỉu quyền bên tôi có đó là cái bộ hột tài xỉu tam sắc thì cái bộ hột tài xỉu tam sắc này tôi cũng vừa mới cho ra mắt anh em anh em à, sử dụng cái bộ hột này thì là cái tỷ lệ mà anh em lắc được cái bộ hột này đi theo ý muốn của anh em thì nó lên tầm 7 80 phần trăm cho anh em thì sau đây tôi và tôi sẽ test cho anh em và giới thiệu cho anh em về cái bộ hột này cái bộ hột tài xỉu tam sắc này em là nó có ưu điểm gì và nhược điểm gì để cho anh em đi chơi nó đạt hiệu quả cao nhé đấy thì uh, trước mắt ờ, giới thiệu cho anh em bộ hột này thì cái bộ hột này thì nó cũng ờ, như bao cái bộ hột thường thôi Đấy, nhưng mà nó khác một cái là cái bộ hột này do chất liệu Đấy, cái chất liệu bên tôi làm nó là cái chất liệu nhựa nó đẳng cấp hơn Đấy, nó đẹp hơn Đấy, và cái uh, con tam thì uh, nó là hàng độc quyền với cơ sở tôi đó là đánh thành dấu sắc nha thì thường thường anh em nhìn cái bộ hột thường thì nó sẽ là dấu huyền cái con tam của nó sẽ, sẽ thành dấu huyền đấy như con tam này nó thành dấu sắt đây có đủ các size cho anh em nhé đây là 14 ly và 13 ly này đó 14 ly và 13 ly nhá đấy thì uh, thử tăng tích cho anh em thì uh, ở đây không có nước muối thì thử cho anh em nam châm này dọn đèn đi nhá thử cho anh em bộ 13 ly nam châm này đèn đây tựa đèn cho anh em này. cho cả ba một lên luôn một hai một năm này. Đây. đây rất là trong đẹp đó thì là thử cho anh em lúc à, nước muối đi không có đấy, thử cho anh em à, nam châm với dọn đèn này, đấy thì à, tăng tích thì tôi đảm bảo với anh em luôn là 100% là không có tan thì à, cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc thì nó sẽ như thế nào anh Lục vào nói luôn cho anh em và test luôn cho anh em về bộ hột này nhá thì khi mà anh em đi lắc cái bộ hột này thì anh em có thể là giữ tài giữ xỉu hoặc là anh em có thể lên tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em lên tầm bảy tám mươi phần trăm bảy tám mươi phần trăm thì thì anh em nào mà lấy hột hay là anh em nào mà nhận hột gửi về cho anh em thì anh em có thể test thoải mái nhé test thoải mái thì sau đây tôi bảo tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này đi như thế nào nó đi như muốn theo anh em nó đi theo ý muốn như nào Đấy thì uh, tôi sẽ test cho anh em thì cái bộ hột này khi mà anh em lắc thì anh em lắc bình thường thì nó sẽ đi tỷ lệ đi đều cho anh em lên tầm 90 phần trăm thử anh em này đang vừa rồi đang tài đúng không rồi xỉu này ờ, xỉu này tài này tài này xỉu này tài xỉu này Đấy, bộ hột tam sắc này nó đi rất là đều thì uh, còn cách giữ tài giữ xỉu thì uh, xin phép anh em là tôi sẽ không nói cho anh em cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu thì khi nào mà anh em nhận hột hay là khi nào mà anh em mua hột hay anh em đến cơ sở anh em mua bộ hột này thì uh, tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc sau Đấy. thì uh, đây là hàng độc quyền nên là anh em thông cảm nhé đang xỉu này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em Đấy, giữ cho anh em một chén này hai chén này ba chén này bốn chén này Đấy, chén này nó lên tài Đấy, lên tài 11 thì bộ hột này thì anh em thấy khi mà mà anh em lắc thì là nó lên tài hay là xuống xỉu cái lên tài lên tài 11 và xuống xỉu xuống xỉu 8 9 10 đều bộ hột đi rất là khôn cái tỷ lệ ăn độ của nó cũng khá là cao tại vì tôi cầm bộ hột này tôi đi lắc gờ khét cho anh em rồi nên là anh em tôi nên là anh em à, cứ à, yên tâm về cái à, tỷ lệ ăn độ của cái bộ hột này và tỷ lệ đi khôn của bộ hột này nó khá là cao